đất hai mặt tiền Nguyễn Hoàng, phường Bãi, diện tích 244m2, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô 10m, hướng Đông Nam, đất cách chợ Đà Lạt 4km, cách chợ, trường học 500m, thích hợp kinh doanh, buôn bán, khu vực tập trung đông dân cư, giá 12,5 tỷ. Đất mặt tiền Bạch Đằng, phường Bãi, diện tích 140m2, ngang 6,3m, sổ riêng xây dựng, tặng giấy phép xây dựng, đường nhựa hai làn, hướng Tây,